Dạ, xin chào anh em nhá à, tiếp tục uh, review về cái à, đồ chơi uh, cầm bọc bịp thì hôm nay uh, cơ sở xin giới thiệu với anh em về một số cái sản phẩm là ví đổi bài thì uh, hiện tại uh, cơ sở mình thì mới uh, về một số mẫu ví bình nhật cho nên là sản phẩm này anh em dùng để đánh uh, bài lá ok thứ nhất là tốc độ đổi bài nhanh thứ hai là máy rất êm đấy thứ ba nữa là rất là kín thì uh, đây là một số cái mẫu ví nam mẫu pin uh, được sản xuất từ Nhật Bản nên là máy móc rất là êm và có được bảo hành cho nhá thời lượng pin đánh rất ok nhá anh em à, sạc một lần đầy đánh cả tuần không hết pin đấy đây là sản phẩm uh, dành cho anh em đam mê cho bài lá em thấy chưa rất là đẹp về cái um, hình thức chất lượng da rất là bền này đấy. nhìn da rất là mịn và mềm không hề bị cứng tiếc gì cả đấy Ờ, ví thì ờ, được ờ, sản xuất và chế tạo theo kiểu ví nam nên là nó có rất nhiều cái ngăn nhỏ giúp anh em đựng à, tất cả giấy tờ thẻ thiếp hay là một số cái à, là một số cái nguồn tin của anh em ấy thì rất là ok tổng rãi còn bây giờ thì một phần chính phần đổi bài thì mình sẽ dạy anh em cách dùng máy cái ví này thì trong sân chơi đặc biệt là anh em là chơi riêng hay trên ba cây trên bậc cao thì anh em à, nếu chơi âm tẩy hay là anh em à, chơi với à, cái hoặc chơi với người xung quanh thì anh em đều có cơ hội chiến thắng cao hơn ví dụ là cho cuộc chơi mình chơi riêng đi mình sẽ chơi bắn liêng Đấy, thì mình sẽ chia cho bốn nhà bình thường em nhé thì bốn nhà này thì mình xem điểm mình trước này điểm mình bán bài này là không điểm không điểm là mà chơi riêng là mình thua rồi thì mình sẽ bỏ bài mình bỏ bài thì trong quá trình bỏ bài thì mình đã dấu định ra bài đấy mình lên bài mình dấu ra bài chỉ cần động tác à, để bài vào cổng ví là, là hút đấy anh em em trả bài vào nọc và em chờ đợi cơ hội chờ đợi uh, cái cây mình giấu đi để đổi sang một vấn bài khác để mình số cao hơn đấy anh em nhìn bài giải còn nhà rất to để mình Đấy. nhà tăng một điểm hay là 5 điểm 8 điểm đều hơn mình mình ván đầu tiên hoặc là bất kể ván nào mà anh em cảm thấy à, không thể theo được với người ta thì anh em bỏ ván đấy đi và anh em chân thối lại thì anh em giấu đi anh em à, phải nhớ là cây giấu đi cái gì nhá không tránh hợp là em anh em quên anh em quên rồi đến lúc à, rất là khó để đổ đi lại đây ván này tôi lên được cây 6 cây 10 cây gì rất may tôi đục cái quy bên trước đục cái quy đi rồi đấy tôi đổi cái 6 sang quy tôi có liêng bởi gì quy thì hiện tại bây giờ tôi đang 6 điểm bài 6 điểm bài này mà tôi so sánh với làng thì sẽ như nào thì anh em xem đây nhà này 5 điểm này nhà này 3 điểm này đấy nhà điểm này nhà này là không điểm tất nhiên là 6 điểm bài là điểm số to nhất trong tất cả nhà rồi nhưng để đảm bảo chắc chắn nhất thì tôi sẽ đổi cây 6 sang cây quy đúng không ạ ví dụ đó ta biết được bài làm như nào cả rất nhẹ nhàng chúng ta đổi thành công và có một tấn liêng 10 DQ và ta sẽ tiếp tục chờ đợi chờ đợi à, đổi bán bài uh, à, cây bài mình đấu đi thì có thể là ván bài mình à, cảm thấy cây bài mình đấu đi nó không hợp với bài của mình thì sẽ không đổi đấy rất là trả lại cho anh em đây như ván này mình lại không điểm tiếp không điểm này mình à, đang có cây 6 ở trong ví à, thì mình sẽ đổi cây đi sang cây sáu và mình có cơ hội là được thêm điểm và hội nắng cao hơn đúng không ạ không điểm mà chơi liêng là mình thua đây là sáu điểm bài mình xem tất cả các nhà xung quanh nhà 8 điểm này nhà một điểm này đấy mình hơi được nhà một điểm trước đó nhà 7 điểm là ta thu hai nhà thắng một nhà nói chung là anh em cảm thấy cái ờ, ván bài màu nó hợp ừ, ừ, thì mình sẽ thắng ấy đã dùng cái công nghệ đổi bài này mình có thêm một lựa chọn thì cơ hội chiến thắng mình lúc nào cao hơn không phải bán, mình không đảm bảo là bán nào mình cũng thắng nhưng mà đến cuối buổi mình sẽ thắng cao hơn đúng không bây giờ mình cùng xem bài tiếp tục nhé hiện tại bây giờ 9 điểm bài với 9 điểm bài này một cái sáu mình giấu đi mình cảm thấy khúc hợp với bài này mình không đổi nữa đúng không mình vẫn chờ mình chờ đợi cây ờ, sáu mình giấu đi để sang bán bài khác đấy còn ờ, nhà 8 này nhà không này đấy mình lại thắng cái này thì anh em có thể thấy là khi sử dụng công nghệ đổi bài này thì không phải bán nào mình cũng đổi nên là anh em cũng không phải lo nghĩ là bị lộ và thứ hai nữa là khi hút lá bài vào thì anh em có dùng ví có rũ ví cũng không sợ là lá bài rơi ra Đấy. và tốc độ đổi bài rất nhanh Thúy thì Êm anh em nhìn nhé tiếp tục chúng ta sang à, phần bài khác đây hiện tại bây giờ đang là không điểm bài với không điểm bài này thì à, mình có cái 6 trong ví mình sẽ đổi cái 9 sang cái 6 mình có điểm 7 điểm bài từ không điểm sang 7 điểm là hệ số một là một trong những à, thay đổi bài rất là ok rồi rất nhanh à, xin lỗi nha mình có hai cái gì không nhớ cái là gì thì mình có cái um, chín um, mình sẽ đổi cái chín trong cái uh, app mình sẽ có chín điểm bài từ không điểm bài lên chín điểm bài đấy chung là đấy, từ không điểm bài mà mình đang là người thua nhất trong tất cả các nhà chơi và trở thành người thắng nhất em thấy chưa đấy từ không điểm nhà này là 5 nhà này 6 nhà này 8 thì tự nhiên mình đang là người thua trở thành người thắng chỉ cần một à, động tác nhẹ nhàng thôi chúng ta thay đổi toàn bộ cục à, diện trận đấu rồi rất dễ dùng mà hiệu quả đem lại rất là cao anh em à, chỉ cần là một động tác rất nhẹ nhàng trước khi chúng ta vào sân chơi chúng ta không có cái à, được công nghệ gì cả chúng ta đánh theo kiểu là may rủi đỏ đen thì anh em vẫn mất mát rất nhiều đây anh em thấy chưa lại là cây ri cây sáu cây chín và có 5 điểm bài 5 điểm bài này mình sẽ biến đổi cây á thằng cây à, sáu, 6 à, thứ 9 mình sẽ có 7 à, điểm bài thêm hai điểm thêm cơ hội chiến thắng à, rất nhẹ nhàng 7 điểm bài và chúng ta hãy xem bài ta với so bài cả hàng nào 7 điểm bài này đấy em thấy chưa từ lúc mà mình cái năm điểm ba mình thua nhà này bây giờ mình trở thành người thắng mình hơn có chất đô video hơn hai đô họ nhà này bốn điểm ba này ở nhà bốn điểm đấy, chúng ta là người thắng toàn bộ chúng ta cứ à, mạnh dạn dùng một cái công nghệ mà chơi một công nghệ à, hỗ trợ anh em chơi lúc nào mà không chơi thì vẫn là một cái phí để anh em à, đựng tiền mong đựng giấy tờ đựng thẻ thiết rất là ok vừa dùng sinh hoạt hàng ngày vừa là có sản phẩm để chơi trong lúc mà bọn em vui chơi cờ bạc thì uh, sản phẩm chúng mình ấy đều bảo hành cho anh em cho nên anh em yên tâm về chất lượng thứ hai nữa là anh em được phép thử hàng kiểm tra hàng trước khi mua Đấy. thì uh, chúng mình có hai cơ sở bán hàng đó là bến xe Mỹ Đình thành phố Hà Nội và bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để trực tiếp test sản phẩm của mình và cũng tham quan cơ sở và là tìm hiểu thêm các công nghệ khác nữa thì số à, cơ sở của mình là 0844 17 và 0346 0947 anh em nào cần uh, nhu cầu về công nghệ gì cần tư vấn thì alo với mình à, các bạn zalo mình qua số điện thoại này mình sẽ cho anh em hình ảnh và video trực tiếp và xin cảm ơn anh em tham gia của tôi xin chào anh em